cái việc mà đối tượng là mảnh và dùng là, là 20 tỷ để là à, nhờ một cái người này người kia tác động à, là à, tôi là để mà đi về một cái địa phương khác và tôi thấy là đây là một trong những cái à, thủ đoạn rất là bình thường